Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì từ hồi bữa tới giờ mình nhận định cho tất cả anh em thì đa số là anh em lụm lúa thì nhiều nha Thì hiện tại cái tên này của mình đang um, thấy kiểu có dễ hạp anh em Kiểu có dễ hạp thì anh em vô đây anh em xem kèo anh em cũng nhận lụm lúa quá trời Thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một trận nữa để cho anh em lụm lúa thêm một trận nữa nha Thì đó là cái trận uh, ngoại hạng Bồ Đầu Nha nha anh em Đó là Rio Aves và Maritimo diễn ra vào lúc 3 ờ, giờ 45 ngày 24 tháng 12 thì cái trận này là cái trận đầu tiên mà cái ờ, mùa giải này khởi động lại anh em mùa giải này khởi động lại sau World Cup thì hiện tại Rio Aves đang đứng ở cái vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 18 điểm sau 13 vòng đấu thì còn trong khi đó Maritimo đang đứng ở cái vị trí thứ 17 dưới bảng xếp hạng thì ờ, kế cái vị trí cuối bảng xếp hạng đó là Bacot thì anh em cũng biết rồi cái vị trí thứ 17 này nếu mà cứ giữ theo cái vị trí này vài thì thì Maritimo sẽ có cái tương lai là sẽ xuống dưới hạng hai đó nha nè và hiện tại mà Maritimo có đang có 6 điểm đang có 6 điểm trong uh, ờ, 13 lượt đấu rồi anh em thì trận này Mi, ờ, Maritino gặp uh, Rio uh, Rio Abet nếu mà cái trận này Maritino có thể thắng thì Maritino sẽ vươn lên cái vị trí không vươn lên được cái vị trí thứ 16 nha anh em phải thắng liền hai ba trận thì mới có thể vươn lên cái vị trí thứ 10, 16 vị trí đèn vàng thì anh em xem những cái trận thi đấu gần nhất của hai đội thì cái thằng bên phía Rio Aves thì anh em thấy cái phong độ của thằng Video Aves này đang rất là tốt trong những trận đấu gần đây nhất trên mọi đấu trường luôn thì cái đây là cúp liên đoàn thì cái trận gần nhất là ờ, Rio Aves đã thắng với cái tỷ số 2-1 và thua Sivatin với cái tỷ số là 2-0 thì trước đó nữa Rio Ave đã gặp uh, Maritimo trên sân nhà của Maritimo và thắng với cái tỷ số 1-0 còn Maritimo thì à, anh em cũng thấy rồi trong những trận gần nhất thì Maritimo đang thua với cái phong độ là 10 trận gần nhất thì Maritimo chỉ thắng đúng một trận là thắng thằng Bacot cái vị trí ở cuối bảng xếp hạng với tỷ số 1-0 còn để hòa 3 trận và để thua tới 6 trận thì cái phong độ của thằng Maritimo này đang rất là đi xuống trong cái mùa giải này. Còn giống những lần đối đầu gần nhất của Maritimo và Rio à, Aves thì anh em thấy cái trận gần nhất là cái trận cúp liên đoàn Bồ Đào Nha. Thì anh em cũng thấy rồi, bên phía Rio Aves thắng với cái tỷ số 1-0 và Maritimo bị thay đổi nha anh em thì mình vào mình cho anh em xem thằng Rio Aves ăn 1-0 vào phút thứ 90 vào phút thứ 90 và thằng bên phía mà Maritimo thì ờ, nó đã bị thẻ đỏ ở phút 24 rồi mà tới phút 90 thì cái thằng Rio Aves này nó mới ờ, thắng được cái tỷ số là 1-0 ở phút 90 thì anh em thấy hai thằng này nó đá thẻ phạt rất là nhiều anh em có thể vào cái mã trài thẻ trong cái trận này cũng được nha ha anh em thấy đây 6 thẻ vàng và thêm một thẻ đỏ nữa là tính ra tới tổng 9 thẻ vàng thì anh em có thể vào cái mã tài thẻ được tại hai thằng này nó đang có xích mích với nhau rồi bây giờ vào cái phòng cái vòng này là cái vòng khởi lại mùa đấu thì vô cái thằng ma nó mà thằng Ma Maritimo nó sẽ đấm cho một vài đấm nữa anh em thì cái trận này anh em cứ vào cái mã ờ, tài thẻ nữa cho mình và anh em nằm cái mã kèo như sau thì anh mình cho sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì thằng nhà cái đang đánh giá cái thằng Rio Aves này đang rất là cao và cái mã kèo là Rio Aves chấp 0,5 và tài xỉu 2,5 thì ai mình không khuyên anh em vào mã tài xỉu mà anh em nên đánh rung tài xỉu đánh rung thì nó hợp lệ hơn còn anh em cứ vào cái mã kèo dưới cho mình vào cái mã kèo được thằng Maritimo được chấp 0,5 tại sao mình khuyên anh em nên nằm mã kèo dưới thì anh em xem đây anh em cũng thấy cái trận này á, là cái thằng Rio Aves thắng cái thằng Maritimo với cái tỷ số là 1-0 mà thắng ở phút 90 Do trong khi đó cái thằng Maritimo nó đã bị thẻ đỏ ở phút 24 nhưng mà tới phút 90 thì cái thằng Rio Aves mới thắng được cái tỷ số là 1-0. Nếu không bị thẻ đỏ chưa chắc cái thằng Rio Aves này nó thắng được cái tỷ số 1-0, không chừng là thằng Maritimo nó ăn luôn. Đúng rồi không anh em. Thì anh em vào cái mã kèo dưới và anh em vào thêm cái mã kèo tài thẻ cho mình nữa, tài thẻ cho mình nữa. Đó anh em nằm hai mã kèo đó cho mình thì cái tỷ lệ anh em húp rất là cao còn những mã kèo tài xỉu anh em cứ vào rung anh em trong nhóm của mình thì mình sẽ thấy thời gian nào vào rung hợp lệ thì mình sẽ gửi cho tất cả anh em vào rung thì anh em cứ vào rung đó là cái mã kèo mà mình vừa nhận định cho tất cả anh em thì anh em nào đang xem đang chơi ngoài qua thầu qua cỏ anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang và đưa anh em vào nhóm chơi anh em không mất một đồng phí nào hết anh em chỉ vào nhóm và anh em nhận kèo anh em chơi theo kèo của mình đưa ra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 Thì anh em nào mà đang xem thấy hay thì cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh để cho mình được nhiều người đăng ký hơn. Để anh em có thể nhận được video sau mà sớm nhất mình đăng lên cho anh em sớm nhất. Thì đến đây mình đã nhận định xong. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.